thứ ba thứ là mười nghìn và mười nghìn thì ta có ba thứ luôn tu cái nguồn lợi dụng giờ cái chị này ngồi kia ngồi khi chị để chị Ờ, Giang mến chào cô dì chú ba anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang TV ờ, Do thời tiết là mưa hôm nay thì à, Giang và Tem không vào bản được Em đi thi già thì ờ, gia đình là đang có người ốm nặng nữa cơ tại thì Giang à, à, đang có mặt tại khu à, vực chợ Mèo Vạc hôm nay thì là chợ phiên thì mình cũng muốn là xuống thăm gia đình nhà em già là có người ốm hay là cũng muốn là anh em đi chợ phiên để ăn thắng cố mưa thì người đi chợ phiên vẫn đông nhá em già thì lên trước mình trước nữa thì mình sẽ vào chợ để ăn thắng cố và có cái gì ở chợ mình ờ, ghi uh, hình cho mọi người cùng xem bà con bán những cái đồ uh, nông sản đặc sản gì càng ngày càng mưa to mọi người trước mặt uh, mọi người là cái uh, hàng thịt một dãy này luôn này Ồ, đang thấy là cái củ gì đó thuốc à chị chém hỏi uh, chút cái này là cái gì đây à cái dây máu à Ồ, cái này bán là về uh, mình uống à thuốc đúng không à, à, mình chặt nó ra chặt ra là phơi khô đi à tác dụng là thế à ồ làm thấy là lạ không biết là có anh chị nào muốn mua cái này không cái này là cây dây máu nó có nhiều máu đỏ đỏ lên này đó thuốc uống này ngâm rượu rất là ngon ồ cảm ơn chị nhá có gì à, em tí em quay lại nếu mà mua ấy này à, đồng lắm mưa nhưng mà bà con vẫn vẫn ra bán rất là đông lợn đen đấy thịt lợn đen à, bản đấy mọi người thời tiết uh, hai ngày hôm nay mưa liên tục rồi Đó, mưa không có, có người mặc áo mưa có người không mặc áo mưa luôn dầm mưa đây dầm mưa ờ, chợ phiên đây những cái hàng ờ, bán ờ, rượu ngô đặc sản của Hà Giang có cả luôn cắt tóc tại chợ phiên rượu ngô Hà Giang thì đặc sản này mưa mà chợ phiên vẫn đông nhá chín luôn uh, mùa này mùa mận này mận tam hoa này Rồi, Giang sẽ vào, vào khu phía bên trong để ăn thắng cố nhá bé xinh gái quá nhỉ à đây rồi mình đi vào đường này bên, bên trong này là bên trong chợ mà cô à, bán bánh rán ngon quá đây à, chị bán cái à, thảo quả khô này mắc khén này hoa tam thất này, củ tam thất này Hạt dổi này Rất là nhiều luôn Cô anh chị nào mà muốn mua thì uh, liên hệ uh, cho Giang nhé Giang có thể ship cho mọi người Ở bên trong uh, khu uh, chợ thì uh, mọi người cũng bán rất là nhiều đa số là bán quần áo này giày dép rồi những uh, bộ trang phục uh, à, tay váy ở, à, đồng bào hâm mông đấy đó đó mọi người một cái uh, đặc biệt ở trên uh, Hà Giang này đồng bào hâm mông thì uh, sau khi mà mặc một cái quần rồi người ta vẫn mặc thêm một cái váy ở bên ngoài nữa bác ờ, mọi người có thể ờ, quan sát để ý nhìn thấy được như vậy đây, khu vực bên trong này là khu vực uh, ờ, ăn thắng phố đây biết là em bí thư già đã ra đến nơi chưa ừ, hẹn em ấy ở khu vực này mà Wow vâng. Cảnh tượng uh, rất là đông Khu vực uh, này là khu vực ăn sáng mà À đi chơi không không ăn thắng cố à? Ôi rồi ơi Ờ, bây giờ đứa cháu nó bảo ra ăn à, thắng cố cùng mà đi chợ đi chợ mua đồ gì đấy ra rồi. đi vào viện à. và bây giờ nhập viện rồi mới điện cho anh bởi vì trong chưa cháu bà ấy hình như là có để quên cái quần áo ờ. ở chỗ uh, ờ, chú sơn à. thế là chú bảo nhờ là đưa cho anh ra à. để anh uh, gửi cho cháu bà à, anh ấy rồi nhưng mà đang nói là nói cháu của của em ấy đi chợ mua cái gì ờ à, thế bảo xuống đây ăn thắng cố luôn chào chị nhá đây thắng cố mèn mén này à thế là ờ, mỗi người một bát đi bát 50 đi <laughs> ăn hết đâu ăn hết chứ ăn hết chứ già phải ăn hết mỗi người một bát 50 đi ờ, vào kia ngồi già ở đây có cô bé xinh đấy già tán đi già tán yêu luôn đi ở ra ra đây ăn thắng cố luôn thấy đi đâu nữa hả ăn đi anh mình đi vào trong đấy vào trong kia ngồi Mỗi bát 50 Có giờ ăn tiệt bô đi <laughs> Đấy để uh, ra nắng cố là đây sang này mà này, này. Hai trường uh, à, rửa xe cho bí thư là ăn thắng cố cho nó đỏ Đấy uh, mọi người biết là mưa thì uh, anh em tem là không không vào bản được rất là khó khăn luôn hai ngày hôm nay mưa liên tục rồi thưa là cái em xá hôm qua mưa bây giờ đây rồi đây rồi thắng cố đây rồi Đấy. ba năm mươi nghìn rẻ thôi mọi người ạ thắng bò bò à? à thắng cố bò à? chứng tỏ là già ăn nhiều rồi đúng không đây ăn này miếng miếng khác cái nhỉ à, mua mua mua gì mà mềm mềm bác à Dạ là ý mua miền mén là cho một bát miền mén Dạ xem là có cô uh, à, mông nào xinh xinh ở quanh chợ đây uh, tán luôn đi ờ, à, Được uh, cái là uh, kéo làm vợ Gọi vào ăn thắng cố Đố ra gọi được một em xinh xinh vào đây ăn thắng cố đây Em bất kỳ thôi Thì có thưởng <laughs> Chỉ đoán được chồng được à, bà con hương mông chuyến này ấy, nhất là em già là hay ăn mèn mén nên là gọi thêm một bát mèn mén nữa bát này thì có 50 nghìn thôi thằng cố này thằng cố bò luôn nhá đây thì ở đây Rồi mình cho à, à tiêu vào không, không lên à? chưa biết được chưa đấy không ấy ấy gà ăn hạt tiêu ớt cũng có nhỉ đây cho vào giá có làm tí uh, à, hẩu chớ không lấy một không mưa thì hả chiều giả rồi nhưng mà lạnh lắm mưa không nên phố tuyệt vời tuyệt vời đúng không hết ta lại gò thêm bát nữa ăn cho nó no đi dạ thôi uh, giang mời ờ, mọi người là cùng ờ, hai anh em ăn thắng cố nhá Dạ mời mọi người đi. Vâng, em già dạ xin mời tất cả là thành phố mềm mén. Ừ. Mấy phía bác mà chưa biết món mềm mén ăn với thành phố là đặc biệt ở trên này, là cái đặc sản. Phải. Ngon quá, thành phố ngon quá rồi ạ. Mình đi mượn đây. Cái mềm mén món mềm mén này là phải trong canh thì mới ăn à. được. Đấy. Đúng rồi. Còn là trăm canh thì à, không ăn được. Nó bị khô ấy. Khô khô. Mmm cố là mọi biết rồi là có ngon đúng không gan này đầy đủ ấy quả thảo quả kìa đấy quả thảo quả nó thơm chưa ăn đi giờ nhá thì à, em giả ăn xem là cái cảm nhận của nó như thế nào vì lâu lắm rồi có chờ phiên tuần mới à, có một lần cơ ăn cốm này là mỗi tuần đi đi rửa một lần thôi ừ. hàng ngày không có ừ. không ngủ lông lắm rồi, thật kín người luôn nha mà hôm nay mưa to mà mọi người vẫn đi uh, chợ là đấy đấy nào mỗi, đi mỗi ờ, một tuần là có một phiên chợ đấy ừ, đấy dân là đi sắm đồ này sắm thức ăn các kiểu này ừ. Ừ, ngon quá à kia là người ăn ăn phở hay sao là nhiều rồi đúng không dài dài thơm thơm nó mùi mùi đúng không cái da của nó đấy nóng nóng ngon Nguyên cả chia sẻ thì là thắng cố là phải ăn với miền mén đây Miền mén là mình người phải trộn nước vào mới dễ ăn giờ dạ, giờ thánh ăn miền miến này thánh ăn miền miến đi thứ dạ ngon không dạ miền miến là cái món mà nuôi em ờ, từ khi sinh ra đến đến đến giờ ừ. và cả sau sau này nữa cơ đúng rồi ngon thật đấy ngon đấy ừ. Tưởng canh nước này ăn đi giờ ăn đi rất đông ờ, bà con ờ, đến ờ, nắng phố nhá mọi người nhá Cái này thì có hai bác đang ngồi tâm sự ăn thắng cố và uống rượu hồi chứa ấy mọi người một chai <laughs> đang tâm sự hai người bạn già mà đấy <laughs> no quá ra không ăn hết được mình đi già thì đói ăn hết bán nốt thì không ăn được. Giờ ờ, Giang đi mua cho em ờ, già Một ờ, ít thịt À tẩu chúa là gì? À thắng cố đây Tẩu chúa đây à? Cái này là tiết canh đúng không? Tiết thắng cố À tiết thắng cố Giờ sau này làm hướng dẫn viên du lịch được đấy Trên này không biết là người ta bán thịt lợn đen không? Vâng bác vâng, ờ, bán quần áo quần áo đồng bào hơ mông Ông vâng, già đi hỏi ờ, thịt lợn đen như nào Có ở à, đây à À À Cùng với đồng bào mình đúng không Giờ thích ăn thịt hay ăn sườn Đây Thịt lợn đen đấy hả anh Ồ oh. Thế cái ờ, thịt ba chỉ này bao tiền nhỉ các anh trăm nghìn trăm nghìn à Ok là lấy có chân không? Lấy chân không? Hả? Hay lấy sườn với thịt. Ờ đúng rồi. Nếu ờ, à. bán bán nào anh? Trăm nghìn. Trăm nghìn. Ờ. Thế thì ờ, cho em một ờ, cân sườn, một cân thịt kia đi. Là thành hai cân. Đấy, một cân sườn. À, 200. Mỗi đứa mấy ít. Ông trăm bốt á. Ờ. một lạng 10 Rồi. Một cân sườn. Một cân sườn thôi. Vâng. Chưa được, chưa được. Cắt một tí à, thì nặng cho vâng. Vâng. gì đâu. Từ từ đen này là quá ngon đấy dạ. Rau ờ, rau sắc à, quảng cáo rau sắc à. <laughs> Được đấy. Dạ. <laughs> ờ, cảm ơn các anh nhá. Ờ. Đấy. Bây giờ sách thì ờ, ấy cho mẹ. À, hôm nay em ăn rồi, em ăn thắng cố rồi, em ăn dưới rồi. Vâng, vâng, cảm ơn các anh nhá. Ai bà con ơi, vừa bán này vừa ăn thắng cố này vừa uống rượu hẩu chớ kìa. à, rất vui. Cảm ơn anh. À, đúng rồi, đúng rồi. Vâng, vâng, cảm ơn anh nhá. Đây, bà con vừa bán hàng. vừa bán hàng vừa hổ chớ luôn và vừa có thắng cố bên cạnh luôn. Dạ, thích quần áo đồng bào hôm mong không mình không? Có chứ, em. Dạ. Mua. Mình ờ, bán hàng còn ngủ rồi. áo này nó cho mỹ luôn đỏ có một chi có một chi hả nó đòn mà bao tiền cái bốn trăm dưới à trăm dưới à ừ ừ hay là xem mua quần áo cho mẹ ờ à xem uh, ờ, ấy nhỉ con này bán nguyên quần áo đây quen cả mưa ở à? ờ, đấy ừ hỏng rồi đây áo mưa đi ừ. đồng người luôn này mưa to mà vẫn uh, người ấy cũng giảm được uh, số lượng người đi chợ ồ oh, cá tươi này làm con về đâu con Ồ, <laughs> to thế chép à nhộng lên là ăn được con này không giá dạ, nó con nhộng đâu chưa ăn chưa ăn đấy con nhộng tầm mà Tôi đi ra ngoài uống nước rồi đấy Cô bé nhiều ờ, em xinh thế già con này có mưa to nhỉ ra ngoài à, anh em uống nước đấy không à, không có gì ra nó con bánh ba mươi nghìn rồi đấy ba mươi nghìn á thôi anh gửi cho em gửi em được rồi một cái bánh ngọt bên này bánh trưng rất là nhiều này bánh rán luôn này đầy đủ luôn này ôi người vào những người vào mưa này này để bánh ờ, rán chiên phồng luôn tại chỗ Ừ, mưa to thế ngồi ngoài nè ờ không có lách đi được rồi sợ trời mưa có chỗ ngồi luôn đấy Khả Nam đi ngồi trong này luôn có mưa luôn à đây có cả sôi luôn này sôi nóng ninh ngứt luôn này Úi, mưa này chết rồi khổ bà con thôi mọi người ạ đấy hai ngày hôm nay là liên tục như này rồi hai đường vào bản cái đường đất thì chắc trơn đúng không anh nhỉ mưa như này mà không thể giảm được cái uh, sự náo nhiệt không khí của bà con đi chợ phiên luôn không quan tâm mưa à. Được, không không vào được bản luôn đường đi rất là trơn lên bản anh em ngồi uống nước uh, ờ, bầu hút cho Chút nữa thì em già phải về Chiều ở nhà không? Dạ Chiều ở nhà không hay không? Ờ, đàn anh ờ, nếu mà vào nhà đi uh, ờ, hàng xá anh nhỉ? Ừ. Đừng mưa quá không? Vừa rồi cái nhà bị lật ấy Mẹ đi uh, kiếm Sơn Nam thì uh, kiểu như là sưng, sưng cả người ấy À đấy á? Sưng đỏ Ồ. Xong mẹ đi uh, ở với em gái hộ uh, cơm này Rồi là tập trung cho à. đi Thôi để hôm nào ấy ờ, là tưởng là tối em ra viện để anh ra, ờ, ra xem thăm như nào, tình hình như nào. Vâng. Ờ. Ừ. Thôi thuộc cố gắng thôi để nhà có việc rồi. Nãy em già cũng bảo là gia đình có người ốm nặng thôi, em gái em già hiện đại đang nằm ở huyện uh, viện Mèo Vạc đúng không? Ở vâng viện huyện Mèo Vạc đúng không? Có gì đợt xem là anh tối hoặc là ngày mai ấy thì anh vào thăm xem uh, mai em mới ra được bởi vì hôm nay là nhưng mà chưa các cỏ bò này vẫn chưa chưa chưa rộng lượng đâu các chị. Ừ. Thế thôi về đi, về à, xem là ừ, đưa ấy, mang vâng, thịt về cho à, cho mẹ một người làm ăn đi Để, ừ, à, Em già cũng ờ, già cũng có việc phải về ấy. Giang thì cũng đi xem một vòng chợ có cái gì hay hay thì mình ghi hình cho mọi người cùng xem đâu à, ờ, một người bán kem này gần như là mọi người bán thịt thôi cả bán la liệt luôn à, bán những cái túi ờ, bông con ấy phía ngoài này vẫn còn đang mưa không thể tạnh được bà con ờ, tranh nhau mua mận đấy rất chạy và đúng mùa mận mà à, phía bên này thì à, mọi người sẽ ra chợ bò chợ lợn này. thật sự khủng khiếp luôn ba ngày ba ngày liên tục trời mưa này nước không ngớt đây thì đa số là xung quanh à, hai bên này là người bán cái đồ điện này đồ cơm điện này dây điện này rồi những cái hạt rau cải giống đèn ống nước chảo xong nồi Ồ Con bò này nó bị làm sao này anh Ngã à? Đau chân hả à anh Chân nó bị làm sao ấy Không biết à Thế bò của anh hay bò của ai không biết à thường quá mọi người Rét run này Một chân nó bị đau đó Người nó run lên luôn, Không biết là bò của ai đó À đây à Để con bò đây uh, Lạnh uh, Run người luôn này Rất là thương mà chân nó bị làm sao đau nhỉ vứt luôn à. Con là của bác này à? Con bò của bác này à? Không biết là của ai luôn đấy Con bò này của anh à? nhà, nhà kia À 4 triệu đâu À Nó nó bị làm sao chân này nhỉ anh nhỉ? Sắp xa quá, chân bị anh không đi được À đây không đi được à? Ồ, nhìn nó run, à, rét run luôn là chợ lạnh quá Thương thật nay thì uh, thấy mọi người là không thấy uh, mang chó ra bán mưa quá dưới này không biết là chợ bò là có buôn bán gì không đây mưa thôi mà mất mọi người bà con rất nhiệt tình nhé Thời tiết mà mưa này thì uh, những uh, con gia súc rất là lạnh thế là chú bò nãy vừa rồi rằng thấy rất là thương đấy trên này thì uh, các anh uh, tây là đi uh, du lịch hello hello this morning hello đi phượt rất là đông Đây, uh, chú bò này chắc là được chủ uh, mua rồi đấy ô oh, vẫn đông lắm mọi người đấy, xe này là xe chở bò này lợn hôm nay thì cũng ít dần rồi cái mưa mà mà vẫn uh, vẫn bán Đấy, trong kia vẫn còn uh, một đàn đấy mình vẫn uh, đang bán có con lợn rất là to này ôi nhìn uh, những chú lợn nó lạnh quá mưa ấy nó rét run lại nó co ro lại kìa run luôn kìa phía bên kia anh thấy kìa lạnh quá mà anh nói là rất run đấy rất là tường những uh, gia súc nó rất là lạnh phía bên trong này thì uh, nguyên triệu bò với ấy rất là đông luôn ở trên xe kìa Hôm nay thì à, có thêm một chú trâu đực khá là to Đấy, ở trên xe này đây những chú bò chở trên xe này mưa mà như này nhìn rất là đáng thương nhưng mà wow nhiều nữa nữa Giá bò với giá lợn ở đây thì nó lên từng cái chợ phiên một Không phải là tuần nào cũng ờ, như tuần nào đâu Cái giá cả ấy Hôm thì rẻ, có hôm thì lại đắt với cái thời tiết như này thì uh, thật sự là đang uh, ờ, không thể ngờ tới luôn được là phiên vẫn diễn ra đông Tôi cứ nghĩ là không có ai đi đâu đấy nhưng mà bất ngờ chuối này chắc là chuối trên bản đây chắc là Giang cũng là phải về thôi một vòng đi chơi Phiên với lại là cũng đưa em già đi ăn thắng cố rồi Và mua một chút thức ăn về cho gia đình em già nữa Cũng muốn xuống thăm uh, em gái Bí thư già là bị ốm đi viện nhưng mà chắc là lẽ một hai hôm nữa mình sẽ đi thăm với lại công việc thì hoãn lại chỉ trệ rất là uh, lâu nữa cơ tại vì mưa mà vào bản rất là khó hết là trơn trượt thì hôm nay thì à, Giang cũng à, chia sẻ với mọi người về cái phiên chợ về à, Cửa biết về không khí của buổi chợ về mưa như thế nào ngày mưa so với ngày nắng thì có gì khác biệt và thay đổi không mọi người là càng mưa là càng muốn đi nhiều hơn đấy video ngày ra của Giang ở đây cũng chỉ khép lại thôi để lượng video cũng khá là dài rồi Ờ, cô gì chú anh chị và mọi người thấy video của Giang hay cho Giang xin một like chia sẻ và một chút đăng ký ủng hộ kênh để Giang có thêm nhiều động lực ra video thước phim hay và ý nghĩa Xin chào tạm biệt hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nhé